À, chào các bạn, đây là đàn chó con của Bruno và Satina à, Với à, ba con chó cái Thank you. bây giờ là hơi nhỏ một chút so với lại uh, mấy nhóc này rồi đàn chó đến hôm nay là được uh, ờ, 2 tháng uh, ờ, 10 ngày tối quá rồi ờ, Thích đi lại chó, lại sợ chó à

đây là con cái dây xanh

mình đẻ đây ạ à? cho nhà mình đẻ có kiểu gì gọi ra đấy nhỉ lại chạy ra lấy hộ chú cái vỏ chai limit gai được ngang người chuyển để gai góc ngang người Thank you. nó không chịu rít cỏ nào đứng lên nào quá đồ gì Lại nhiều đấy bé thế nhưng mà cái đấy là nó vào trong máy nó móc ranh tối mất rồi tối rồi còn đâu thôi đi cho về đấy tối mất rồi